và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chào trân kính nhất A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, giật mình thì mái tóc điểm xương, nếu không liễu ngộ con đường tự sanh, mãi lo giành giật đua tranh, thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu, vô thường chờ hẹn ai đâu, buông lung một thở khổ sầu nghìn thu dòng thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua mới đó mà đã gần kết thúc một năm à, quý phật tử trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu thì quý phật tử học hiểu chánh pháp cũng biết rõ rằng sanh tử là việc lớn mà cơn vô thường mau chóng đời sống của chúng ta đây ngắn ngủi vô thường thấy đó rồi lại mất đó mà cái chết đến thì nó không có định kỳ cho nên quý phật tử thu xếp các duyên nhà trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu để gieo trồng chánh nhân có được cái nhân hạnh tốt lành để kiến tạo cho mình đời sống ăn vui hạnh phúc và nương theo đây làm hành trang làm gia tài để sau khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta nương vào cái hành trang tư lương cũng như gia tài mà mình kiến tạo đây mang theo trên khắp mọi nẻo đường kính thưa quý vị đối với người đời thì suốt tháng quanh năm họ cứ mãi tìm kiếm nào là tiền bạc nè để có được nhà cao cửa rộng có được những nhu cầu nhật, vật chất họ nói là tạo cái gia tài để bản thân mình hưởng thụ rồi để lại cho con cho cháu của mình nhưng kính thưa quý vị chưa chắc gì khi chúng ta để lại cái gia tài mà mình đã một đời một đời mình khổ nhọc tạo dựng nên mà đời này mình có thể giữ được bao nhiêu năm quý vị tạo ra tiền của tài sản nhà cửa ruộng giường có những lúc ngoảnh nhìn lại không có giữ được phải không quý vị tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu còn thân quy tứ đại bổn lai không tài sản nó thuộc về năm nhà nó không có bền chắc còn cái thân này là do đất nước gió lửa cấu tạo hòa hợp hình thành nó không phải là của ta mà đó là sự giai mượn của các duyên cho nên ngay bây giờ quý phật tử hãy tạo cho mình một cái gia tài mà gia tài này là của Phật của những bậc tỉnh thức của bậc những bậc giác ngộ cái gia tài này là của bậc thánh nhân quý vị sẽ mang theo lúc nào cũng được hết và có được cái gia tài này rồi thì dù trong cuộc sống hiện tại ngày mình kiếm cơm ăn rất là khó khăn nhưng xin thưa quý vị sẽ trở thành một người giàu có giàu đây không phải chú trọng trên phương diện vật chất tài sản mà đó là giàu trên phương diện đạo đức và trí tuệ. Hôm nay, nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Hòa Long, con xin mạng phép mượn lời Phật dạy để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử qua đề tài gia tài của người tỉnh thức. Kính thưa quý Phật tử, khi nói đến gia tài, tức là tài sản, gia bảo mà cả đời thế gian họ chạy đuổi tìm cầu cho có được thì họ nói rằng để lại tài sản cho gia đình mình để lại cho bản thân mình trong lúc tuổi già nhưng quý vị nhìn lại coi ngoảnh nhìn lại thì cuộc đời giống như là giấc mộng mới ngày nào ăn sang mặt đẹp nhà cao cửa rộng tiền muôn bạc bể mà bây giờ có người trắng tay luôn quý vị danh lợi tình tiền ở trên thế gian nó mong manh nó tạm bợ nó vô thường cái thân của mình đây mà nó còn dễ vỡ chống tan thì huống chi tài vật ở bên ngoài phải không quý vị à, con xin hỏi quý phật tử khi quý phật tử mà để đồ vật nào mình đóng thùng mình gửi đi đó hoặc mình vận chuyển những cái gì mà dễ vỡ cái quý vị đóng thùng quý vị có viết một cái tờ giấy ở ngoài hàng dễ vỡ xin nhẹ tay thấy không vậy thì quý phật tử dán ở ngay cái ngực của mình đi một hàng chữ hàng dễ vỡ quý vị ơi cái thân này giống như là cái hàng mà nó dễ vỡ thấy đó rồi mất đó nha hôm nay chung mặt ngồi đây tu học nhưng mà chẳng biết ngày mai dáng mặt người nào nó dễ vỡ dễ tan giống y hệt như những cái đồ hàng quá mà chúng ta sợ nó vỡ ra mình dán một cái tờ giấy mình cảnh báo cho mọi người nhẹ tay chút xíu để nó dở dễ vỡ thì cái thân của mình nó cũng dễ vỡ y hệt vậy đó mấy vị một cơn gió vô thường thổi đến rồi chỉ cần trút một hơi thở là nó chuyển thân qua đời khác rồi mạng sống của con người nó chỉ gắn liền có một làn hơi thôi quý vị cho nên quý vị xét thấy cái thân mình còn không bền chắc thì có cái gì là tồn tại vĩnh cửu đâu mới ngày nào ăn sang mặt đẹp nhà cao cửa rộng nệm ấm chăn êm đùng một cái làm ăn thất bại tiêu tan tài sản chẳng những như thế mà còn dướng dấp nợ nần cách đây không bao lâu thì có một cái gia đình nọ họ đi chiếc xe bảy chỗ đi đến chùa của chúng con thấy cái cách ăn mặc bên ngoài rất là sang trọng nhưng mà thật sự ra mình đâu có biết được hoàn cảnh của họ khi vào bên trong rồi cô chú này mới than thở mới nói con khổ quá xin phật với bồ tát cứu con với vì dướng dấp nợ nần 200 tỷ 200 tỷ mà xin Phật với Bồ Tát cứu Phật với Bồ Tát cứu không nổi đâu vì sao vậy phật không cứu được cái nghiệp của chúng sinh phật chỉ là người chỉ cho chúng ta cái cách gieo nhân để chúng ta hưởng quả muốn có được một đời sống an vui hạnh phúc ngày chỉ rõ con đường cho chúng ta đi và tạo kiến tạo cho mình chế tác hạnh phúc an lạc cho mình bằng một đời sống thiểu dục tri túc thôi là chúng ta sống hạnh phúc an vui nhưng mà mình không biết thỏa mãn không biết đủ không biết chán cũng như không biết tu tạo thêm công đức phước đức không tạo cho mình có được cái gia tài quý báu mà chúng ta chỉ biết hưởng phước không cái phước nào mà hưởng rồi nó giống như tiền mà chúng ta gửi trong ngân hàng vậy đó quý vị nếu mà quý vị không gửi tiếp tục vào trong ngân hàng phước báo mà xài phí xài sang xài xịn thì nó cũng cạn kiệt hết cho nên quý phật tử đang trong lúc mình hưởng phước đây tu phước thật, thật là nhiều cũng như kém phước thiếu phước thì cũng phải tu phước tích phước thật là nhiều nữa quý vị trên đời này không ai tài giỏi hơn ai đâu chẳng qua là cái phước mà thôi do đó quý phật tử học hiểu về nhân quả rồi để tạo cho mình có được một cái gia tài quý báu gia tài này không bị tiêu hoại bởi năm nhà nhà nước nhà lửa nhà giặc nhà con và nhà vua không ai phá hoại được cũng không ai có khả năng chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng của chúng ta mà ta tạo ra cái gia tài này rồi ta được quyền thừa hưởng hưởng hiện đời và hưởng cả tương lai gia tài đó chính là gia tài của người tỉnh thức gia tài của bậc giác ngộ gia tài của bậc thánh nhân mà ta gọi là thánh tài thánh tài này không bao giờ tiêu hoại thứ nhất đức phật dạy chúng ta gia tài đó phải được xây dựng bằng đạo đức thứ hai gia tài đó phải được xây dựng bằng trí tuệ vậy thì gia tài của người tỉnh thức được kiến tạo bằng đạo đức và trí tuệ của vị ơi về mặt đạo đức chúng ta thường nghe câu nói ở thế gian hoa nó thơm đó là do nhờ nhụy con người có giá trị ở đạo đức ông bà của chúng ta cũng đã từng dạy con cháu của mình như sau có phước có đức mặc sức mà hưởng thấy không quý vị người có tài mà không có đức đức chẳng khác nào như là con diều ở trước gió con diều gặp gió thì con diều đó sẽ bay cao bay xa nhưng mà gió yên gió lặng gió dừng thì con diều đó nó sẽ lảo đảo và nó sẽ rơi xuống đất người có tài mà không có đức cũng y hệt như vậy nhưng nếu chúng ta sống ở giữa cuộc đời này vừa có tài năng mà vừa có đạo đức thì giống như là đôi cánh của một con chim sẽ giúp con chim đó nhờ đôi cánh mà nó bay cao bay xa tung mây lướt gió trên bầu trời hạnh phúc an vui quý vị hãy chấp cho mình có được một đôi cánh vừa có tài và vừa có đức nếu có tài năng không chưa đủ đâu quý vị mà có đạo đức mới là vấn đề căn bản con người khác nhau giá trị ở khác nhau ở chỗ đó là đạo đức ở đời quý vị trăm năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ nhưng mà muốn sống một đời sống đạo đức dựa vào nền tảng giáo dục của Phật giáo thì Đức Phật dạy chúng ta chỉ cần quý vị giữ gìn năm giới là quý vị đã sống đời đạo đức cho nên năm giới được gọi là năm nguyên tắc đạo đức đó một người phật tử sống đời đạo đức từ đây cho đến trọn đời không giết người không giết hại chúng sinh bàn tay của chúng ta đã đẫm máu chúng sinh quá nhiều rồi quý vị vì cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền mà chúng ta bất chấp sát sinh hại vật vì thỏa mãn về cái nhu cầu ăn uống hàng ngày khoái khẩu bổ thân chúng ta đã dai nợ máu xương của chúng sinh quá nhiều mà đâu biết rằng mỗi ác nghiệp mình gây tạo chính là một tờ giấy nợ vay nợ máu phải trả bằng máu vay nợ thịt xương thịt của chúng sinh phải trả bằng xương thịt quý vị sở dĩ đời sống hiện tại chúng ta bất an khổ đau thân nhiều bệnh tật là do từ nơi sát nghiệp chiêu cảm đó muốn chuyển hóa được cái nghiệp này để có được sức khỏe tốt để có được một đời sống an lạc thì quý phật tử cần phải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 chiêm nghiệm vào trong đời sống hàng ngày của mình hay không từ khi mình phát bồ đề tâm tu học phật pháp đến nay quý vị thấy mình có chuyển hóa bản thân mình sửa đổi những cái sai cái xấu cái dở cái khuyết có sửa đổi chưa quý vị có có dừng tay lại đừng tạo sát nghiệp nữa có dừng được chưa quý vị có cô phật tử đó cổ ăn chay nha ăn chay trường được 10 năm rồi nhưng mà ngày dỗ của cha chồng cổ mà gia đình này ông bà cũng như là cha mẹ thân bằng quyến thuộc dòng họ không ai ăn chay hết đó đến ngày dỗ cái cổ năn nỉ gia đình cổ nói cho cổ cúng tương đi đường sát sanh hại vật để cúng tương để hồi hướng công đức ờ, thỉnh chữ tăng đến tụng kinh cầu siêu độ cúng trai tăng hoặc là làm chút công đức phước lành gì đó để hồi hướng cho cha mẹ mình nhưng mà gia đình không ai chấp nhận chồng cô không đồng ý các con thân bằng quyến thuộc cũng vậy cái ngày đó cổ cũng khổ tâm lắm nha anh làm đám dỗ cho gia đình mà cổ là nội trợ chính trong nhà nữa cái cổ mới bảo với đứa con dâu á nói con con ngày mai là đám dỗ của của à, cha chồng của má tức là ông nội chồng của con thì à, con ơi má ăn chay má niệm phật má không thể nào sát sanh hại vật được tạo tội tạo nghiệp mà má giữ năm giới rồi nhưng mà gia đình không ai chịu làm tương làm chay hết phải nấu đồ mặn cho họ ăn do vậy con làm ơn má mua về chục con gà rồi cắt cổ nó giùm con giùm má đi con mình không giết mà mình bảo đứa con dâu giết như vậy vậy là mình có tuân thủ đúng theo lời Phật dạy sống đời đạo đức chưa quý vị chưa tại vì tự thân mình không giết mà dùng miệng mình suối bảo người ta giết cái đó gọi là khẩu sát đó quý vị ơi rồi còn có người thấy người ta sát sanh hại vật cái chúc mừng vui theo nha bữa đó cổ đi thọ bác quan trai xong học hạnh xuất gia một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ cái cô phật tử này cổ đi về trên từ trên đường từ chùa trở về nhà cổ cổ mới đi ngang qua một cánh đồng nhà cổ ở trong đồng cổ đi ngang qua cánh đồng thấy cái bà hàng xóm bà đặt lọt bà bắt được một con cá lóc cái cổ dỗ vai bà ta và nói rằng chúc mừng bà nghe chiều nay có cháo cá lóc ăn rồi cái huynh đệ đồng tu nghe nói vậy mới nói rồi bà ơi bữa nay bà đi tu nguyên ngày bà tiêu hết rồi bà tạo bà phạm giới rồi cái cô này cũng mới nói tôi phạm giới gì bà tạm phạm giới sát nói tôi có giết hồi nào đâu phạm giới sát nhưng mà thân bà không giết mà cái tâm ý của bà vui theo chúc mừng ta tức là vui theo tùy hỷ sát đó vui theo cái việc sát sanh của người ta cái đó gọi là ý sát nghe quý vị tùy hỷ vui theo với việc giết hại chúng sinh đó gọi là ý sát cho nên chúng ta phải dừng lại từ thân từ khẩu từ ý thân mình không sát sanh hại vật miệng mình không suối bảo ai đó giết tâm ý cũng không vui theo với việc sát sanh mà phải phải phát khởi tâm từ tâm bi cứu vật phóng sanh đi quý vị mình tạo nghiệp sát quá nhiều rồi chiêu cảm quả báo thân nhiều tật bệnh trong đời này muốn được sức khỏe và tuổi thọ sống lâu muốn tránh đi cái quả báo luân hồi vai trả cũng như muốn nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi của người con phật và cũng thực hiện cái hiếu đạo của người con đối với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình đó là tất cả chúng sinh nếu giết hại chúng sinh chính là giết hại ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình vì trong kiếp sống luân hồi thay thân đổi kiếp chúng ta có biết chăng chúng sanh mà chúng ta giết đó là cha là mẹ mình mình có biết không mình đâu có biết đâu hai thân đổi kiếp mình đâu có nhận nhìn nhận ra nhau nhưng do lời Phật dạy đã giúp cho chúng ta có được sự giác ngộ hiểu biết như vậy quý vị tin hiểu sâu sắc về nhân quả dừng tay lại đừng sát sanh hại vật mà thường phóng sanh cứu vật nha quý vị làm cái việc phóng sanh quý vị thực hiện được ba việc bố thí đó thứ nhất bỏ tiền của ra mua chuột mạng của con vật đó gọi là tài thí thứ hai trước khi thả con vật đó thì quý vị tụng kinh niệm phật khai thị quy y cho con vật cái đó gọi là pháp thí và khi thả trả tự do cho nó đem lại sự bình an cho nó đó là vô uy thí thực hành được ba cái công đức của sự bố thí nếu mà quý vị tài thí sẽ được phước báo giàu sang pháp thí được phước báo đó là thông minh trí tuệ vô úy thí sẽ được phước báo sức khỏe và tuổi thọ làm một cái việc đó thôi đã sống đời đạo đức và tránh đi luân hồi vai trả cũng như là tạo cho mình có được công đức phước lành để sống đời hạnh phúc đó quý vị hãy thực hiện theo lời phật dạy từ đây cho đến trọn đời con không giết hại chúng sinh trên từ chư phật thánh nhân sư tăng cha mẹ dưới cho đến những loài bò bay cựa động vi tế côn trùng phàm loài nào có mạng sống không được tự tay giết không được dùng miệng của mình để suối bảo ai đó giết khi thấy ai đó giết thì không phát khởi cái tâm tùy hỷ vui theo xin kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện vào cái ngày tết cái gia đình phật tử này họ mới đi chơi mà đi chơi cái vùng biển lái xe đi đánh biển chơi đi tới nơi cái thấy người ta bán một con rùa biển cái ông này ông mới nói với vợ với con nói rồi sao vừa nhìn thấy con người ta bán con rùa biển như vậy mình muốn phóng sanh tạo phước đầu năm hôn hay là dùng cái tiền đó đi chơi cái gia đình đồng ý nói thôi quay đầu xe về lấy tiền đó phóng sanh cứu vật để tạo phước đầu năm cầu bình an cho gia đạo cái ông ta mới đến hỏi mua con rùa biển đó với số tiền rất là mắc nhưng mà ông quyết tâm bỏ hết số tiền đi chơi ra để mua mua chuột mạng sống của nó mua xong rồi thì ông cũng không có biết quy y cho con vật đó gì cả mà ông chỉ niệm phật rồi nói một câu ông ơi biển nước mênh mông bao la ông biết đường ông đi nha ông đừng vô miệng chài miệng lưới của người ta tôi cứu ông lần này chưa chắc gì cứu ông được lần nữa nha biết đường mà lội mà đi nha rồi cái mấy mua sơn vẽ lên lưng của con rùa đó ba chữ xin tha mạng ý là xin ai đó mà lỡ nó vô cái miệng lưới miệng chài của ai thì quan hỷ tha mạng cho nó đi rồi cái mới thả con rùa xuống biển quay xe đi về hết tiền rồi đâu có toàn tiền đi chơi nữa đâu khi quay xe xe đi về như vậy mà gia đình rất là vui vui vẻ bởi vì đầu năm mình đã tạo được, được công đức phước lành gieo trồng được cái nhân cứu được con vật đó trong lòng rất là vui quý vị khi trở về về tới nhà xong rồi cái vài tháng sau đến mùa hè cái đó là từ ngày tết nha đến mùa hè con trai của ông này nè ông đi đi chơi mùa hè nghỉ học á đi chơi với bạn bè mà nó cũng thích đi dùng biển nữa cái sao mà bị đắm chìm tàu quý vị khi đắm chìm tàu như vậy thì trên chuyến tàu đó hầu như là người nào cũng bị đuối đuối sức và sóng to gió lớn chết nhưng mà con trai của ông đang trong lúc tìm đủ mọi sức của mình dùng hết sức của mình để bơi mà bơi không nổi dập bẻ hết rồi thì tự nhiên ở giữa biển nó nổi lên một con vật cái cậu ta ôm ngang con vật đó luôn khi ôm nó cái nó đưa lội vào bờ mở mắt ra tưởng chết rồi đến thế giới bên kia rồi ai ngờ là nó đưa vào bờ rồi mừng quá mới nhảy vào trong bờ nhảy vào trong bờ thì trong khi mà nhảy lấy sức để nhảy vào trong bờ đó mới nhìn lại thì trên lưng của con vật mà mình ôm có ba chữ sinh tha mạng thì biết rõ đó là con rùa mà cha mẹ mình cũng như bản thân mình đã đồng ý mua nó phóng thích mấy tháng trước bây giờ nó trở lại nó cứu cậu ta đó quý vị ơi trên đời này đều có nhân quả hết nếu mà quý vị cứu vật vật nó sẽ trả ơn và có hiểu về nhân quả như vậy cho nên chúng ta đừng bao giờ tạo thêm cái nghiệp sát đối với chúng sanh nào đừng kết quan trái với chúng sanh nào hết nghe quý vị nguyện sống đời đạo đức không sát sanh hại vật thường phóng sanh cứu vật để có được một cái gia tài đạo đức quý báu đem đến cái phước báo cho mình đó là sức khỏe và tuổi thọ rồi quý vị cũng nguyện sống đời đạo đức bằng cách giữ gìn cái giới thứ hai không gian tham trộm cắp tài sản của người mà còn thường làm cái việc bố thí và cúng dường đem cái phước báo của mình có được ngày hôm nay ban tặng cho chúng sinh cùng hưởng đi tiền của tài sản nó vô thường lắm quý vị nay nó ở tay người này mai nó ở tay người khác cho nên nói đồng tiền nó bạc lắm ác bạc chi mi lắm hỏi tiền mi làm nhân loại hóa ra điên mi tô mặt nạ đen ra trắng mi vẽ nhân tình thẳng quá xiên mi xuôi thế giới đâm nhau mãi ác bạc chi mi lắm hỡi tiền nhà thơ nguyễn khuyến đã chê trách về kế sự tai hại tệ ác của đồng tiền nhưng mà chúng ta xét lại coi nếu mà đồng tiền chúng ta biết sử dụng biết xài thì đồng tiền đó hiền giống như là phật còn tiền chẳng biết xài tiền dữ như ma Phật ma chỉ tại người ta chứ tiền với bạc vốn là vô tri Có khi chúng ta để cho lòng tiền nó bán rẻ lương tâm nhân tính và đạo đức của một con người Bất chấp thủ đoạn luôn Tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt chiếm hữu Mưu mô xảo quyệt lường gạt dối trá Để chiếm hữu tài sản của người Nhưng mà có chiếm đoạt được đâu nó nó vô thường lắm nó thuộc về năm nhà nhà nước nhà giặc nhà con và nhà nhà vua đó quý vị nhà nước nhà lửa nhà giặc nhà con và nhà vua nó thuộc về năm nhà đó không có bền chắc đâu nếu quý vị biết tạo ra nó bằng một cách hợp pháp hợp lý bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng ta gọi là chánh mạng chánh nghiệp và chúng ta biết sử dụng nó một cách hợp pháp hợp lý qua phương cách biết chia sẻ bố thí cúng dường thì đồng tiền đó trở thành một đồng tiền khôn đồng tiền công đức đồng tiền hiền như phật nhưng chúng ta không biết tạo ra nó bằng nghề nghiệp lương thiện mà mô mô xảo quyệt lường gạt dối trá trộm cướp giật dọc hay là hay là vì đồng tiền đó mà quý vị bất chấp thủ đoạn không còn nghĩ đến nhân tình đạo lý gì nữa thì cái đồng tiền đó nó trở thành đồng tiền ma đồng tiền dại đồng tiền độc ác đó quý vị do cái người biết sử dụng và tạo ra nó hay không có biết sử dụng có biết tạo ra nó hay không còn cái người mà không biết cách tạo ra nó cũng không biết sự sử dụng hưởng thụ như thế nào cho hợp pháp hợp lý nó cũng có chỗ để đi thôi nếu chúng ta không cho nó ra bằng con đường hợp pháp hợp lý thì nó cũng ra bằng con đường khác thí dụ nha không dám ăn không dám xài tiền của để lại mà nó cho nó ra bằng con đường gì con cháu nó phá của nó ăn chơi nó nhậu nhẹt nó cờ bạc nó hút chết hoặc là bản thân mình cho nó ra bằng con đường đó là cờ bạc thì đó là bác của thằng bần cho nó ra bằng con đường nhậu nhẹt thì đó là cha của thằng bần mà cho nó ra bằng con đường ăn chơi đàn điếm đó là ông nội của thằng bần chúng ta phải biết cho ra bằng phương pháp hợp lý đó chính là sự chia sẻ bố thí cúng dường tạo cái công đức phước lành cái đó là cái gia tài để chúng ta mang theo đó quý vị mà gia tài này là gia tài của người tỉnh thức đó người có được một cái sự tỉnh thức giác ngộ biết rõ tiền của tài sản ở trên thế gian không bền chắc mình còn sống mà mình còn không giữ được huống chi là chết đi rồi có mang được gì đâu quý vị nhắm mắt xuôi tay của trần ta cũng trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi thì phần mình lãnh riêng thôi thế mà có khi vì tiền chúng ta không còn nghĩ đến nhân nghĩa đạo tình nghĩa tình gì cũng không còn hết thậm chí vợ vợ nghe giết chồng cũng vì tiền cũng vì tài sản con giết cha giết mẹ cũng gì như tiền của tài sản đánh mất lương tâm đạo đức của một con người rồi tạo cái nghiệp xấu ác đó rồi mình tưởng rằng mình trốn tránh được cái luật pháp của thế gian hay trốn tránh được nhân quả hay sao không có trốn đường nào khỏi đâu đức phật dạy chúng ta như sao trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu mỗi ác nghiệp mình gây tạo là một tờ giấy nợ đó nếu quý vị không trả bây giờ mai mốt cũng trả mà quý vị gian tham trộm cắp giật dọc chiếm hữu chiếm đoạt tài sản của người hoặc là mượn của người ta rồi giật luôn tưởng rằng như vậy là trốn tránh được nhân quả sao nó theo ta như bóng không rời hình và xin mạng phép kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện đạo lý nói là có ngày xưa có một cái ông này nè tối ngày ông chuyên gia lừa đảo mà ông có cái miệng nói ngon nói ngọt lắm mà phần đông thì người đời họ thích ngon ngọt hơn ông ta đi đến đâu thì ông ta cũng nói cho tôi vay ít tiền đi không bao lâu tôi sẽ trả lại vừa vốn vẫn lẫn, lời luôn mà cái ân nghĩa này không bao giờ cái tình cái nghĩa này cả cuộc đời tôi không bao giờ quên được cứu một người giống như xây chính đợt phù đồ ông nói nhiều đạo lý khiến cho người ta phải mềm lòng cho ông giai ông mượn và với lời hứa là sẽ trả vốn lẫn lời cho người ta nhưng mà rốt cuộc cái ông giai xong cái ông quỵt luôn ông quỵt người ta cái nợ nần lún sâu vào nợ nần quá nhiều đi rồi cái một hôm cơn vô thường đến ông chết đi tưởng chết là hết sao chết là giật nợ được sao chết là trốn nợ được sao khi ông chết xong rồi cái ông mới gặp diêm la dương diêm la dương mới nói rằng ông ở trên nhân gian ông không lo làm ăn gì hết tối ngày lười biếng rồi lại lừa gạt người ta bằng phương cách vay tiền vay bạc và giật luôn cho nên bây giờ ta bắt ngươi với cái số nợ lớn mà ngươi vay của người ta ngươi chưa trả đó ta bắt ngươi đầu thai trở lại để làm trâu làm bò làm lừa làm ngựa trả nợ cho người ta đi cái ông này cũng giơ tay lên ông phát biểu ông nói muôn tâu diêm la dương xin ngài cho con có ý kiến diêm la dương nói ngươi xuống đây ngươi còn đòi ý kiến cái gì ông ta mới nói vậy thì ngài cho con nói đi ngài cho con nói cái ý kiến của con đi nếu ngài thấy hợp tình hợp lý thì ngài chuẩn tấu còn thấy không có lý thì thôi xem như con chưa đề nghị vậy diêm la dương mới nói vậy chứ ý kiến của ngươi là cái gì ngươi nói ta nghe coi kẻ mắc nợ mới nói xin với diêm la dương đừng cho con làm trâu làm bò làm lừa làm ngựa mà cho con sanh trở lại làm cha chủ nợ đi cái ông ông ta vừa dứt lời diêm la dương mới đập bàn mới nói cái đạo lý chỗ nào mắc nợ người ta mà đòi làm cha người ta vậy ngưng giải thích cho ta nghe coi gã mắc nợ mới nói muôn tâu diêm la dương cái kiếp trâu bò lừa ngựa có 18 20 năm thọ mạng của nó nhiêu đó à làm sao trả hết số nợ lớn đó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 thôi thì ngươi nói có lý lắm thằng này nó nói có lý nha ta cho ngươi trở lại làm cha chủ nợ để mà trả nợ đi con ơi câu chuyện nghe triết lý khôi hài nhưng mà quý vị có nhận ra cái triết lý đạo lý của câu chuyện này hay không ai đang làm cha ai đang làm mẹ thì đang trả nợ con là gì quý vị con là nợ đó đang trả nợ vui vẻ mà trả đừng cằn nhằn cử nhữ dai bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai bây giờ quý vị có dùng đủ mọi trò để gian xảo biệp bợm lừa dối chiếm hữu chiếm đoạt chiếm dụng tài sản của người cũng không có trốn tránh được nhân quả đâu nha trước sau sớm muộn gì cũng phải phải quay lại trả mà lúc này trả nợ nặng lãi đâu quý vị trả nợ nặng lãi dịch dọc trộm cướp là một phương cách vay nợ nặng lãi chắc có lẽ quý vị đã nghe câu chuyện thập bát la hán phải không 18 vị a la hán khi xưa đó là nguyên do gì đâu 17 tên tướng cướp với một vị hòa thượng cái ông hòa thượng này nè ông được nuôi là một con ngựa sau khi chết đi rồi đời trước là một vị hòa thượng nha nhưng mà nguyên do là ông đi đi đang đi trên đường cái đói quá cái ông ăn ăn trộm của người ta lúa để đang lúc đói cái ăn trộm lúa trên cánh đồng đó rồi sau khi ông chết đi rồi ông tái sanh trở lại ông làm con ngựa ở trong nhà của ông ông gia chủ đó khi ở trong nhà của cái ông tỷ phú này thì ông ta chăm sóc con ngựa nuôi nó mà nó làm cực lực luôn để nó trả nợ mà rồi cái 18 18 năm như vậy nó trả nợ cho ông ta xong rồi cái một hôm ông chủ nhà đó ông nằm chim bao cái ông thấy con ngựa này nè nó đến nó mới nói đời trước tôi vốn là một vị hòa thượng đó mà trên đường tôi đi tôi đói quá tôi ăn trộm của ông lúa gạo cho nên tôi phải tái sanh trở lại làm ngựa để trả cho ông bao nhiêu năm qua bây giờ tôi trả xong số nợ đó rồi tôi đến báo với ông là ngày mai tôi đi nhưng mà để trả ơn cho ông bao nhiêu năm tháng qua ông đối xử với tôi rất là tốt thì tôi báo cho ông biết rằng tối đêm hôm nay sẽ có một cái đoàn tướng cướp sẽ xông vào nhà để cướp của giết người ông không thoát khỏi cái nạn đó đâu cái ông này ông mới nói vậy thì sao làm sao trong giấc chim bao mà ông hỏi gì chứ vậy sao có thể cứu giúp ông được thì con ngựa nó mới trả lời nó mới nói rằng để cứu giúp ông thì chỉ có một cách duy nhất chỉ cho ông ta đầu đêm làm một cái bàn tiệc đi đốt đèn sáng choang nửa đêm thì bọn cướp đó sẽ xuất hiện chắc chắn sẽ hỏi hôm nay đãi tiệc gì cứ nói rõ sự tình là tôi đã báo cho ông biết rõ là hôm nay tướng cướp đến đây để cướp của giết người nhà ông chắc chắn là bọn cướp sẽ nghi ngờ không tin thì ông cứ dẫn ra chuồng ngựa đi để tôi nói chuyện cái ông chủ nhà ông nghe nói vậy cái ông giật mình thức dậy ông mới ra ngay cái chuồng ngựa khi ông ra ngay cái chuồng ngựa thì ông nhìn con ngựa nó đang bệnh thoi thóp thoi thóp vậy đó cái ông làm y như lời ông nấu một cái bàn ăn tiệc đốt đèn sáng choang luôn cái nửa đêm bọn cướp nó xông vào nó hỏi nhà bữa nay đãi khách gì vậy nói đãi chờ đợi các ông đó hỏi sao biết chúng tôi đến đây mà lại dọn sẵn hết là 17 cái chén nữa chứ tức là 17 tên tướng cướp 17 cái chép thì lúc này ông chủ nhà ông mới nói rõ sự tình là con ngựa nó biết nói nó báo cho tôi như vậy đó tướng cướp đâu có tin đâu nói nếu mà đi ra ngoài chuồng ngựa mà con ngựa nó không biết nói thì lấy mạng ông này liền chẳng những cướp của mà còn giết người luôn cái ông chủ mới dẫn ra ngay cái chuồng ngựa ông mới nói rồi bây giờ mày nói đi mày nói cho các ông này biết là hôm qua mày nói với tao cái gì bây giờ mày nói cho các ông này biết đi lúc này con ngựa nó mới thôi thóp nó nói tiếng người và nó kể rõ sự tình đời trước tôi vốn là một vị hòa thượng trộm cắp mà bây giờ phải mang thân ngựa để trả nợ cho chủ vậy đó 17 ông tướng cướp này nhất là cái ông mà tướng cướp đầu đàn á ông mới nghĩ người ta tu hành như vậy mà chỉ ăn trộm lúa gạo thôi mà phải làm trâu làm ngựa để đền trả bao nhiêu năm trời còn mình cả đời mình cướp của mình giết người mình tạo bao nhiêu nghiệp ác không biết mình đọa vào mấy chục tầng địa ngục nữa cho nên ông hối hận ông ông ăn năn ông tự sát tự sát chết với cái sự hối hận ăn năn rồi cái những đồng bọn của tên cướp này 17 người cũng tự sát hết luôn chết hết luôn rồi lúc đó vị hòa thượng mà với cái thân phận của con ngựa đó chết cộng với 17 tên tướng cướp cái thành ra 18 vị a la hán người ta kể câu chuyện ngày xưa hợp bát la hán đó chúng ta thường nghe như vậy thì quý phật tử nơi đây con muốn gửi gắm cho quý vị một lời khuyên tiền của tài sản là vật ngoài thân mình tạo ra bằng mồ hôi bằng công sức lao động nghề nghiệp lương thiện chánh đáng mà mình còn không giữ gìn được thì huống chi cái của phi tài không có giữ được đâu quý vị đừng vì lòng tham lam trộm cắp của người ta là một phương cách vay nợ nặng lãi hãy sống đời đạo đức mà biết bố thí chia sẻ cúng dường nữa thì quý vị tạo cho mình có được một cái gia tài gia tài đó sẽ đem đến cái phước báo cho quý vị đó là phước báo giàu sang à, rồi quý vị cũng nguyện sống đời đạo đức bằng cách giữ gìn cái giới thứ ba không gian dâm ngoại tình không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi gia đình người ta Đức Phật cho phép người tại gia cư sĩ lập gia đình với chế độ một vợ một chồng thủy chung son sắc tình đời hay thay đổi lắm quý vị ơi khi thương nhau nước đục cũng cho là trong khi ghét nhau rồi nước ở giữa dòng cũng chê dơ lúc người ta thương á, thì người ta nói bằng những lời ngọt ngào đường mật mình nghe mình vui tai họ làm những điều mình rất là đẹp mắt nhưng mà khi mà không còn thương nhau nữa rồi thì một người đời có câu nói là trái ống á, mình thương nhau mình cũng cho nó là tròn mà ghét nhau bồ hòn cũng cho là méo lúc mà giận ghét nhau rồi á, thì đủ thứ việc xấu mà phanh phui ra và có khi họ trở mặt mà chúng ta không thể nào ngờ được tình đời tình người tri nhân tri diện bất tri tâm chúng ta là một những người phật tử thì luôn sống một đời sống đạo đức ai có vợ có chồng chung thủy trước sau son sắc đừng vì hoàn cảnh đừng vì một chút sắc dục mà chúng ta thay lòng đổi dạ và phản bội làm đau khổ cho đối phương nghe quý vị mình gieo rắc cái nhân như thế nào sẽ gặp cái quả báo như thế đó có cái cô phật tử này ông chồng của cổ có giờ bé bỏ cổ rồi ly hôn rồi mà cổ quán hận đến độ Cậu nói rằng sống tôi để dạ chết tôi mang theo Và cổ tuyên bố nói với con Cậu nói sư cô biết không Con thề rồi Con thề rằng ha Đời đời kiếp kiếp con sanh ra nơi nào Con nguyện làm vợ của ông này nữa Con nghe con giật mình con mới hỏi bộ đời này bao nhiêu đó cũng chưa đủ khổ chưa giác ngộ được sao mà nguyện đời đời kiếp kiếp theo làm vợ ông nữa chi vậy cái cổ trả lời mà con nguyện như vậy là làm vợ ổng để ngoại tình làm vợ mà người vợ trách nết lan tâm ngoại tình để cho ông nếm trải cái mùi đau khổ khi ai đó phản bội mình như thế nào bây giờ ông ta phản bội con thì đời đời kiếp kiếp con nguyện làm vợ ông ta nhưng mà người vợ trách nết lan tâm ngoại tình phản bội ổng để cho trả thù đáng hơn quý vị có đáng không không người ta đã vô minh bất giác tạo nghiệp xấu ác mình cũng giống họ thì mình với họ có khác gì đâu quý vị cũng giống như bây giờ nè ai đó họ tìm đủ mọi cách họ phá hoại mình họ quỷ bán mình họ chửi mắng mình họ nhục mạ mình họ gieo rắc phiền não đau khổ cho chính mình họ làm bao nhiêu việc xấu ác đó rồi mình cũng nói rằng tại vì họ chơi xấu tôi họ làm khổ tôi bây giờ tôi cũng chơi xấu tôi làm khổ lại họ bị thần kinh mình cũng bị thần kinh luôn hả họ vô minh bất giác mình cũng vậy luôn thì mình với họ có khác gì đâu cùng rủ nhau vào dòng luân hồi quan oan tương báo bao giờ chấm dứt được đây cứ làm đau khổ nhau hoài vậy sao quý vị hãy lấy lòng từ bi quá giải hết đi quý phật tử ơi và luôn sống một đời sống chung thủy không thay đổi một vợ một chồng đức phật cho phép người cư sĩ tại gia lập gia đình mà nhưng với chế độ một vợ một chồng đừng gian díu đừng vụng trộm ngoại tình với kẻ khác ngoài vợ hay chồng chồng của mình thì sẽ đem lại cho quý vị một cái đời sống an vui hạnh phúc giữ được mái ấm gia đình có cái cô ở bên chợ Mỹ Sương ở ngay Cao Lãnh của chúng con gần chùa nhà giàu lắm quý vị ơi có chồng cái lên trên thành phố làm ăn ông chồng là giám đốc nữa mà vậy mà lần nào đi về quê ghé chùa thăm cũng khóc gặp con hoa son đánh phấn ăn mặc đẹp đẽ sang trọng vậy nha mà khi bước vô chùa rồi gặp con nói sư cô ơi sư cô cho con vài phút để con tâm sự trút hết cái bầu tâm sự cho nó nhẹ nhàng với đau khổ quá khóc xong rồi nó lem hết mặt mày son phấn gì lem lúa hết trơn đi về mà lần nào đến chùa cũng vậy ai nhìn thì thấy đời sống ăn sang mặc đẹp có xe hơi nữa ai biết khổ nhưng mà không ai ngờ rằng mỗi người có một cảnh khổ khác nhau không ai giống ai hết có tiền có bạc thì không phải khổ vì tiền bạc mà khổ vì ông chồng ổng đào qua quá giả lại ổng có danh tiếng có địa vị có sự nghiệp cho nên đó là một miếng mồi ngon mà bao nhiêu người họ dòm ngó đến biết bao nhiêu con ruồi nó đang bu theo cho nên cô này cổ nói ngày nào cũng vậy sư cô ơi con đau khổ lắm tuy rằng con có tiền có bạc ổng không cho con làm gì hết ở nhà hưởng thụ thôi đó mình nhà cũng có cho người mướn người làm làm hết việc trong nhà luôn giặt giũ quần áo nấu ăn nấu uống rồi cái con cái cũng có người giữ luôn cô sống vậy đó mà cô không chịu tu không chịu niệm phật biết đi chùa biết ăn chay nhưng mà không chịu tu không hiểu thấu lời phật dạy sáng là ông chồng chuẩn bị lên xe hơi để đi làm thì cổ cũng chuẩn bị nhưng mà cổ không cho ông biết cổ mướn không đa ôm á hoặc là cổ mướn một chiếc xe hơi đó để chở cổ đi cổ rình cổ bắt ghen mà ngày nào cũng rình mò kiểu đó hết mà nếu cổ bắt được rồi sao vậy quý vị có phải mình làm khổ mình và làm xấu hổ cả ông chồng của mình mà ông có địa vị nha ổng có danh tiếng nha ổng là làm ăn công ty nữa mà bây giờ mình làm phanh phui ra như vậy có lợi ích gì đâu nhưng mà cổ vẫn làm như vậy cổ nói sư cô ơi bây giờ con không biết con là ai luôn vì ghen quá mà mất trí không biết mình là ai luôn cổ chuẩn bị hai ba cái lưỡi lông ở trong vỏ của cổ đó và cổ nói rằng nếu mà cổ bắt quả tang ngay chỗ nào là cổ gặp mặt con nhỏ đó ngay chỗ đó cái cổ nói con nhìn lại con không còn là một người phật tử con phật ngoan hiền nữa không còn là một người phật tử đạo đức mà đó là quỷ dạ xoa đây là câu nói của cổ cổ nói con nhìn lại con giống như quỷ dạ xoa vậy đó nhưng mà con không biết tại sao con lại biến mình trở thành như vậy nói cô ơi nếu cô đã biết mình giống như quỷ dạ xoa biết được mình là tốt lắm rồi nhưng tại sao mình lại biết mình thành quỷ mà mình không muốn mình làm phật vậy phải không cái cô nói tại vì ông chồng của con tại sao đổ thường người ta làm chi vậy bản thân mình phải làm chủ cuộc đời mình đâu vì cái xấu dở của ai mà làm mất đi cái quý của mình đó là một đời sống đạo đức đạo đức của một con người không thể nào đem cái gì ra để có thể đánh đổi được đâu quý vị chẳng lẽ mình bán rẻ cái đạo đức nhân tính của một con người với cái giá rẻ mạt vậy sao phải không quý vị không gì cái xấu vợ của ai đó mà mất đi phẩm hạnh đạo đức của một con người người ta có nói với mình như thế nào ông dụng trộm ở ngoài như thế nào kệ ông đi bây giờ mình khuyên hoài không nghe rồi thì mình cứ giữ bổn phận mình làm tròn trách nhiệm cái gì hãy tùy duyên đi mình đã cố gắng hết sức thuyết phục ổng rồi nói to nói nhỏ khuyên lơn mà ông không nghe chứng nào tật đó ổng luôn bê tha trụy lạc xa đọa ở bên ngoài miễn sao về nhà ổng lo cho mình đầy đủ vậy là được rồi thôi giữ bổn phận mình và bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình đi đừng tạo thêm cái nỗi khổ niềm đau đừng tạo thêm cái sự bế tắc cho chính mình nữa cổ nói ngày nào con cũng giống như con khùng vậy đó nhảy lên xe rồi cũng không biết mình đi đâu ông tấp vô chỗ nào rồi mình cũng tấp vô rồi để đứng núp ló vậy đó khổ vô cùng luôn quý vị con mới khuyên cô buông xuống đi buông đi cô cứ sống thật là tốt thì mình đem cái đạo đức đem cái nét đẹp của tâm hồn đó để chuyển hóa tha nhân chuyển hóa lòng người nhờ cái gì cái đời sống đạo đức của mình người ta đối với mình như thế nào mình vẫn tốt mình làm tròn bổn phận nhưng mà cái nét đẹp của người đàn bà phụ nữ đó là sự hiền diệu cái cổ nói rồi tiêu mất rồi cổ nói cổ tiêu mất cái này rồi con khuyên con nói cái nét đẹp của người đàn bà phụ nữ đó là sự hiền diệu mà mình không còn hiền diệu nữa mình quậy ổng đi làm về mệt rồi mình mình quậy quậy rồi sao chửi bới um sùm mà chửi rồi còn nói những cái lời thô tục nữa khó nghe ông đâu có chấp nhận đâu rồi ông sẽ đi ra ngoài ông tìm người khác người ta nói ngon nói ngọt chiều chuộng ổng hơn nữa đó là mình thua rồi cái cổ nghe đến đây cái cổ nói rồi tiêu rồi con đánh mất mình hồi nào con cũng không hay nữa ngày xưa là một người phật tử đi đến chùa nha hiểu được đạo lý sống rất là tốt mà từ khi có chồng cái dướng vào cái cảnh này cái, cái biến mình trở thành một chúng sanh đang ở trong cảnh giới địa ngục và cổ tuyên bố một câu chẳng những địa ngục trần gian mà còn thành quỷ nữa quý vị ơi mà biết mình làm quỷ mà không chịu sửa tại sao chúng ta lại chấp nhận cam tâm như vậy không đổ lỗi cho ai và cũng không đổ thừa hoàn cảnh cảnh duyên nó đến với mình tùy duyên mà ứng tiếp nhưng luôn luôn lúc nào sống cũng lấy tinh thần đạo đức làm căn bản nghe quý vị mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dù khó khăn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời phật dạy đành rằng xưa nay đó quý vị rồi người phật tử tại gia của chúng ta nguyện sống đời đạo đức để tạo cái gia tài của một bậc thánh nhân của một người tỉnh thức đó là gì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 trong luật Đức Phật dạy phàm người ở đời búa bén ở trong miệng của mình sẽ dĩ nó chém mình đó là do lời nói ác ác khẩu mà nhất là bên quý bà hãy cẩn thận cái khẩu nghiệp của mình có một vị thượng tọa vị thượng tọa này giảng pháp và có nói một câu mà con suy gẫm lại rất là chí lý con xin mượn lời của vị thượng tọa đó để chia sẻ cùng với quý phật tử thượng tọa nói như sau quý ông quý bà ơi các vị thiện nam tín nữ đệ tử của phật ơi các vị nên nhớ mình sống một đời sống như thế nào để cho ngài nhắm mắt xuôi tay á, thì quý bà đừng để dồi ở trong miệng của mình bò ra còn quý ông á, sống như thế nào để ngài nhắm mắt xuôi tay đừng để dồi ở trong mắt của mình bò ra ai nghe rồi cũng giật mình nói ủa sao thượng tọa nói gì kỳ vậy tại sao mà nói là sống như thế nào để ngài chết thì dồi trong miệng đừng bò ra mắt trong miệng đừng bò ra mà quý bà thì miệng còn quý ông là mắt cái suy gẫm lại cái điều này con thấy thượng tọa nói rất là chí lý bởi vì bên phái nữ của chúng ta sẽ dị thượng tọa nói như vậy là bị cái khẩu nghiệp nhiều phải không quý vị cho nên khẩu nghiệp nó bậy nó bạ chữ bậy chữ bạ chuyện không nói có chuyện khó có nói không nhất là thị phi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 còn bên quý ông là nói quý ông sao mà để cho ngài chết ba ngày sau đừng để dồi tượng mắt bò ra là tại sao vậy là quý ông bị sắc dục nó lôi cuốn cho nên hãy cẩn thận đề phòng cái con mắt của mình đừng ưa thích quý chuộng cái đẹp quá mà đời sống hiện tại thì tiêu thân mất mất mạng tan nhà nát cửa rồi sau khi chết dồi tượng mắt bò ra nữa khủng khiếp ghê chưa quý vị nói vậy chứ mình nghe có lý đâu quý phật tử suy gẫm lại điều này bên quý bà cẩn thận cái khẩu nghiệp của mình nói những lời nói chân thật không nói dốc nói láo nói dốc nói láo mai tin mình đâu không tạo được niềm tin đối với mọi người đâu không dùng những lời ác rủa xả mắng giết người ác khẩu tội tạo tội tạo nghiệp cũng không có dùng nói lời nói thị phi thiêu dệt đâm thọc ly gián tội nghiệp này rất là nặng nha quý vị cũng không có nói những lời nói thiêu qua dệt gấm nắng nót lợi dụng người ta mà chúng ta phải nói lời chân thật nói lời từ ái nói lời đoàn kết hòa hợp nói lời mang giá trị lợi ích lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau lời nói không phải là dao nhưng đừng để nó cắt khiến lòng cho khiến cho lòng của người ta đau nhói cũng lời nói cũng không phải là khó nhưng đừng để nước mắt người ta trào ra nghe quý vị cẩn thận lời nói của mình nói những lời giá trị lợi ích gọi là nói năng đúng với chánh pháp và nếu không còn im lặng như chánh pháp đi quý vị ơi mà khi quý vị đã im lặng rồi vậy cũng chưa có yên đâu à nha mình biết tu rồi thì dù cho mình có im lặng mình không trả lời mình không ác khẩu mình không thị phi không nói dốc nói láo mà người ta cũng chưa để cho mình yên cũng không sao đâu quý vị sự im lặng đúng như chánh pháp đó và để cho sự thật nó trả lời cái gì chân thật thì bất hư người ta có nói gạt mình người ta có tìm đủ mọi cách để du quan giá họa cho mình thì cái sự thật nó vẫn là sự thật muôn đời lẽ thật vẫn không bao giờ bị tiêu hoại với thời gian còn cái gì giả rồi thì thời gian nó hoại hết à mà trên đời này nhiều cái thứ giả lắm quý vị ơi bản thân mình đây cái thân này còn giả thì cái gì là thật phải không cái thân mình còn giả đây cái gì là thật nhưng chúng ta nguyện sống một đời sống chân thật dù thân này có hư hoại có tan rã nhưng cái đạo đức nhân phẩm của một con người qua đời sống chân thành chân thật đó vẫn sống mãi với thời gian năm tháng mà ở đây cổ đức bảo rằng trăm năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ đó quý vị đời sống đạo đức vẫn sống mãi với thời gian là một tấm gương sáng soi rọi cho bao nhiêu người nhất là làm gương cho con cho cháu mình đi quý vị có một gia đình nọ dẫn đứa con hai đứa con của mình đi thảo cầm viên chơi khi đi đánh thảo cầm viên cái thấy người ta dạ, dán cái bảng ở ngoài á người lớn và trẻ em 7 tuổi trở lên mua vé giống như người lớn 50 ngàn vé còn trẻ em dưới 7 tuổi miễn phí không cần mua vé cái cô này cổ đến đi ba người đi bốn người tức là hai vợ chồng với hai đứa con mà cổ vô cổ nói cho tôi mua ba vé đi cái ông chồng nói sao mua ba vé bộ bà không vô hả không vô hết nhưng mà cho tôi mua ba vé cái ông chồng hỏi sao vậy cái cổ trả lời cổ nói thì đứa con út của mình nó nhỏ xíu à cái tướng của nó nhỏ thì mình nói nó 6 tuổi hỏi miễn phí 50 ngàn cậu nói vậy đó cái ông chồng ông mới quay lại ông nói bà vô bà mua cho tôi một vé mau lên bà không nói vậy được bà để cho con mình nó nghe những gì bà nói hôm nay bà bán rẻ cái nhân phẩm đạo đức của bà chỉ có 50 ngàn như vậy sao dù cho bà có thể bà nói gạt người ta bà nói gạt cái người bán vé người gác cửa bà nói rằng con của bà 6 tuổi nhưng mà bản thân đứa con của bà nó biết nó bao nhiêu tuổi bà làm sao bà gạt được nó phải không mà mẹ của mình đi nói gạt chứ người ta là nói mình mình 7 tuổi mà nói mình 6 tuổi như vậy rồi bà dạy con bà cái nói dốc nói láo lường gạt như vậy mai mốt nó học theo cái này có phải là chết hay không bà dạy con bà không thể nào dạy như vậy không vì 50 ngàn mà bán rẻ nhân phẩm đạo đức của một con người là cái vô giá chứ không phải chỉ 50 ngàn phải không quý Phật tử mong sao quý Phật tử hãy tạo cho mình có được cái gia tài đạo đức này nè dù trong hoàn cảnh nào không có lừa gạt ai không có nói dốc nói láo nói xạo gì hết phải nói những lời nói chân thật nghe quý vị một đời sống chân thật sẽ tạo cho quý vị có được niềm tin đối với nhiều người cái uy tín càng cao thì việc thành làm ăn thành công thành đạt đối với việc tu đạo thì cái sự chân thật là cái tiêu chuẩn đạo đức đầu tiên từ đây cho đến trọn đời ta giữ gìn cái giới thứ năm không uống rượu không sử dụng những chất kích thích làm sai làm nghiện rượu là nhân duyên để sanh ra nhiều tội lỗi nhậu nhẹt say xưa đánh mất nhân cách đạo đức của mình nhân phẩm của con người bị tiêu hoại cũng bởi vì rượu chè làm hư người làm cho chúng ta mất trí không làm chủ lấy mình tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp cho nên quý vị chỉ cần giữ gìn năm giới thôi là quý vị có được một cái gia tài quý báu để đem đến cho mình có được năm thứ phước báo giữ giới thứ nhất không sát sanh thường phóng sanh sẽ có được phước báo sức khỏe và tuổi thọ giữ cái giới thứ hai không gian tham trộm cắp mà thường bố thí cúng dường có được phước báo giàu sang giữ thế giới thứ ba không gian dâm ngoại tình mà còn giữ trai giới thanh tịnh tu tập bát quan trai công đức vô lượng vô biên xây dựng một đời sống hạnh phúc ấm êm trong gia đình của mình giữ cái giới thứ tư không nói dối luôn nói lời chân thật sẽ đem đến phước báo uy tín tôn trọng mọi người sẽ tôn trọng chúng ta và tin tưởng chúng ta giữ cái giới thứ năm không uống rượu mà thường xuyên học Phật nghe pháp để phát triển trí tuệ sẽ có được thông minh trí tuệ như vậy thì chỉ cần giữ năm giới là quý vị đã sống đời đạo đức rồi có được một gia tài quý báu của một người tỉnh thức giác ngộ và đây được gọi là thấm tài đối với vị ơi quý phật tử làm được không hãy tạo cho mình gia tài này nha còn tiền bạc tài sản ở thế gian nó vô thường lắm nay ở tay người này mai ở tay người khác sống chúng ta không giữ được đừng nói xong khi chết không có gìn giữ được đâu không mang theo được đâu mà cái gia tài đạo đức này quý vị lại mang theo nó là người bạn trung thành sẽ theo ta trên khắp mọi nẻo đường biển xứ loại gia tài thứ hai mà người tỉnh thức kiến tạo cho mình đó là trí tuệ xin hư với quý vị trí tuệ là sự nghiệp của người tu và nó sẽ chỉ đạo tất cả mọi hành vi tạo tác của con người người có trí tuệ người có sự tỉnh thức đó quý vị từ thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp của các vị đó trọn lành người đó sẽ hoàn thiện được nhân cách của mình cũng nhờ vào trí tuệ soi sáng cho nên hôm nay để phát triển trí tuệ có được sự hiểu biết đúng đắn về cuộc đời này thì quý phật tử cần phải hấp sáng niềm tin của mình trong giáo pháp của phật thường xuyên nghe học chánh pháp để phát triển trí tuệ trí tuệ mà do nghe pháp thành tựu cái sự hiểu biết đúng đắn cái đó ta gọi là văn sở hành tuệ rồi nghe xong rồi không phải bỏ qua một bên mà quý vị phải tư duy suy nghĩ nghiền ngẫm để tìm hiểu đạo lý của Phật dạy như thế nào cái đó gọi là trí tuệ mà do tư duy thành tựu thì được gọi là tư sở thành tuệ và sau khi đã hiểu biết đúng đắn rồi nhận định một cách rõ ràng rồi thì quý vị phải tu tập theo đó cho nên văn tư và tu là ba phương cách để phát huy trí tuệ hay nói một cách khác nghe học chánh pháp suy nghĩ tư duy tìm hiểu về chánh pháp và tu tập theo chánh pháp là ba phương cách để giúp cho chúng ta phát triển được trí tuệ vô lậu nhờ cái ánh sáng trí tuệ soi đường dẫn lối đó mà tất cả những hành nghiệp của thân không tạo tác những việc sai lầm tại vì nó chỉ đạo hết à nguyên do là chúng ta tạo nghiệp nơi thân tạo nghiệp nơi khẩu hay là suy nghĩ những điều tà vại là bởi vì thiếu trí tuệ vô minh bất giác quý vị ơi có được tuệ giác soi đường chỉ lối thì tất cả những hành nghiệp của thân thánh thiện nè tạo nên công đức phước lành sống tốt đời đẹp đạo nè không gây tạo những điều xấu ác làm tổn hại ai mà đối với một việc làm nhỏ chúng ta vẫn tích cực phát huy làm không bỏ qua và có trí tuệ do tư duy hiểu biết quý vị sẽ sống một đời sống an vui hạnh phúc dù trong cảnh nghèo mà không có khổ có được trí tuệ do tu tập đúng theo lời Phật dạy thì quý vị gạn lọc được vô minh tham sân si phiền não chuyển hóa được nơi nội tâm của mình rồi thì người Phật tử sống ở đâu niềm vui luôn có mặt hạnh phúc luôn đón chào kính mong tất cả cùng nhau phát triển trí tuệ lấy đó làm gia tài tư lương mang theo trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ quý vị có người nói cô ơi con dốt mất chết luôn vậy đó không biết chữ mà nói làm sao để phát triển trí tuệ dốt mà quý vị biết đâu là thiện đâu là ác cái đó là có trí tuệ rồi đó chứ không phải dốt đâu xin kể cho quý phật tử nghe vào cuối đời nhà thanh minh trung hoa đó có một người nọ dốt nát mà còn mắc phải một chứng bệnh khờ cho nên ông ta họ vương người đời mới gọi ông là vương đầu ngốc bởi vì ngốc nghếch lắm có sức khỏe lầm lụng vất vả mà người ta không trả tiền cho mình nó cũng cười hề hề không biết không biết nói gì hết ai ăn hiếp đánh đập mình cũng cười chửi mình cũng cười rồi làm mà không trả tiền cho mình cũng cười không biết đòi người ta nữa thấy như vậy ở trong làng có một vị cư sĩ họ trần người ta gọi cư sĩ đó là trần đạo nhân thấy ông này tội nghiệp quá cho nên vị cư sĩ đó mới đến nói con ơi con ngốc nghếch quá con ở ngoài đời con bị người ta ăn hiếp thôi con về nhà ông con làm việc cho ông đi ông nuôi con suốt đời luôn từ đây sắp tới con không phận phải lo ăn mặc ở ngủ chỗ chỗ ở của con ông cũng lo đàng hoàng quần áo của con hàng năm ông mai ông sắm cho con cơm ngày ba bữa ông lo cho con miễn sao con ở gia đình của ông con làm giúp việc cho ông nghe có người bảo kê cho mình từ a đến z như vậy cho nên vương đầu ngốc mừng lắm đi theo trần đạo nhân về nhà ban ngày đi bữa củi gánh nước cực khổ ban đêm trần đạo nhân còn bắt niệm phật nữa cái dương đầu ngốc nói ông ơi con mệt quá cho con ngủ đi ông ơi nam mô di đà phật để làm cái gì vậy ông trần đạo nhân nói bởi vì đời này con ngốc nghếch quá con nam mô a di đà phật đi để con về tây phương cực lạc chỗ đó là cái chỗ an lành không ai ăn hiếp con nữa chỗ đó không có các thứ khổ con cứ nam mô a di đà phật con cầu về cực lạc là con hết khổ được vui nghe như vậy cái dương đầu ngốc nói vậy sao ông nếu mà con chỉ cần nam mô a di đà phật để con về một thế giới an lành hết khổ được vui con sẽ nghe lời ông con nam mô a di đà phật từ đó về sau dương đầu nóc đi đứng nằm ngồi nghe cứ nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật mà một khi niệm phật rồi cái nhiếp thân khẩu ý ba nghiệp của mình trong con hồng danh a di đà phật cái nó thanh tịnh mà khi thanh tịnh rồi cái là trí tuệ nó phát sáng nha quý vị lúc này nè dương đầu nóc nghe ông tụng kinh tới đâu là dương đầu ngốc nói con biết cái ý này là nó, phật nói cái gì rồi mà dốt không biết chữ mà nghe trần đạo nhân tụng kinh thôi là dương đầu ngốc hiểu được cái ý phật dạy như thế nào trong kinh a di đà phật dạy ở cảnh giới này toàn là đất trải bảy báo nè rồi ao cũng trải bảy thứ báo đất bàn đồng trại cát lưu ly cảnh tây phương chẳng thể sánh bì mong tất cả hồi quy tịnh thổ còn nhất định con niệm phật để con về cái cảnh giới an lành đó rồi cái một hôm trần động nhân ngồi trước niệm phật dương đầu ngốc ngồi sau cũng niệm phật cái bỗng dưng nghe tiếng cười của dương đầu ngốc trần động nhân quay lại nói con vô duyên quá đi con vô lễ quá đi ngồi ở đây có cái gì vui đâu mà cười cái đó gọi là vô duyên trước Phật điện mà ngồi cười như vậy đó là vô lễ bất kính đối với Phật mắc cái gì mà cười vậy thì Dương Đầu Ngốc mới nói ông ơi đâu phải tự nhiên con cười đâu hồi nãy giờ Phật nhìn con Phật cười cho nên con mới nhìn Phật con cười lại Phật cười tươi với con con cũng cười lại ngài nhìn con ngài cười đó cái Trần Đạo Nhân nói thôi mày dốc cũng dốc vừa vừa thôi mày mới cái niệm Phật có 17 tháng mày nói Phật cười với mày Tao niệm Phật 17 năm rồi Tao có thấy ông Phật nào cười với tao đâu Dương Đầu Ngốc nói con nói thiệt mà Ông không tin con sao Nãy Phật cười với con rõ ràng luôn Cái qua ngày hôm sau Trần Đạo Nhân đâu có tin Qua hôm sau cái Dương Đầu Ngốc giác búa đi lên núi đống củi Đi với đám gia nhân nhà của ông Trần Đạo Nhân này Lên trên núi xong rồi cái Dương Đầu Ngốc bỏ cái búa xuống đứng trên đỉnh núi nha Quay mặt về hướng Tây chấp tay lại đọc bài kệ rằng đi đứng niệm Phật thường sáu chữ nhiếp tâm vương ba nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật vãng Tây phương nói xong rồi cái dương đầu ngóc đó đứng chắp tay vãng sanh luôn nếu mọi người về báo tin với Trần Đạo Nhân Dương đầu Ngốc đọc bài kệ rồi đứng luôn rồi đứng chết luôn rồi Trần Đạo Nhân đi đến nơi thấy Dương đầu Ngốc đứng giống như một pho tượng đá vậy an nhiên bất động trần nhạo nhân bước đến lại ba lại ông lại con luôn ngốc kiểu này ông nên ngốc giống như con bởi vì có ngốc đâu mà con là một bậc đại trí tuệ nghe được lời phật dạy phát khởi được niềm tin sâu sắc đó là đại trí tuệ đó quý vị ơi và biết rõ điều nào mình nên làm và điều nào mình không nên làm để một đời dương đầu ngốc ngốc nghếch như vậy mà thành tựu được sự nghiệp giảng sanh tự tại trước khi chết như vậy cái ngốc nghếch đó ta học cả đời mà chưa có thể được phải không quý vị do đó quý phật tử đừng tự khinh mình chê mình là ngốc nghếch không hiểu biết gì nhiều quý vị chỉ cần đủ niềm tin đối với tam bảo đủ niềm tin đối với nhân quả để biết tránh xa những điều xấu ác đừng làm làm những điều lành rồi nhất tâm niệm phật quý vị chỉ làm ba điều đó thôi tu tập theo ba điều đó thôi có nghĩa là mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dù khó khăn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời phật dạy đành rằng xưa nay đó quý vị nếu mà quý vị thực hành được như vậy nha thì quý vị có trí tuệ rồi đó có trí tuệ cho nên mình mới làm chủ được cuộc đời mình mình soi sáng tư duy soi sáng hành động soi sáng cho mình trên con đường từ bờ mê sang đến bến giác từ ở cõi ta bà về cảnh giới tây phương cực lạc quý vị ơi đường ta đi phải tràn ngập ánh quang minh chứ đừng làm kẻ mù lầm lũi đi trong bóng tối của đêm đen nghe quý vị chúng ta từ bấy lâu nay bất giác vô minh giống như người mù mò mẫm vậy đó mà đêm trường mờ mịt bây giờ mình có được một cái cơ duyên giống như một tắc công án trong thiền tông mà thiền sư phật quan kể cho đệ tử của mình nghe như sau thiền sư phật quan kể lại rằng có một anh chàng bị mù mù bẩm sinh từ nhỏ đến lớn sanh ra đã bị mù rồi một hôm anh ta đến nhà của người bạn chơi bạn của anh ta vui vẻ đón tiếp và bạn bè lâu ngày gặp nhau hàng huyên tâm sự ăn uống xong rồi cái anh chàng mù mới hỏi bạn ơi giờ này mấy giờ quên mất tiêu thời gian rồi cái người bạn mới nói ôi giờ này gần 10 giờ đêm rồi cái anh chàng mù mới nói không được cũng được tôi phải về nếu tôi không về gia đình người thân của tôi sẽ lo lắng cho tôi người bạn nói bây giờ đã nửa, gần nửa đêm rồi trời tối thui ở ngoài trời tối đen như mực anh có về không có được đâu cái anh chàng mù nói anh nghĩ sao ban ngày cũng giống như ban đêm đối với tôi thì ban đêm với ban ngày có khác gì đâu bởi vì tôi có thấy được cái gì đâu tôi phải về thôi tôi lần mò bằng cái gậy để tôi đi về cái anh bạn mới nói thôi tôi không giữ anh lại được thì thôi anh về anh về nhưng mà tôi trao cho anh cái ngọn đèn nè anh cầm đèn để về nha cái ông mù ông mới nói anh nghĩ sao mà anh trao cho tôi cái ngọn đèn vậy tôi mù tôi không thấy đường rồi mà cầm cái, cái ngọn đèn đó có lợi ích gì nó có công dụng gì với tôi cái người bạn mới nói biết rằng anh mù anh không thấy đường nhưng mà tôi trao cho anh ngọn đèn đó anh không thấy người ta thấy người ta tránh anh nghe cũng có lý cái ông mù này ông cầm cái ngọn đèn ông đi cái gió thổi làm cho ngọn đèn tắt queo mà ông đâu có biết gì đâu ông đâu có thấy đâu mà không biết ông cứ nghĩ rằng cầm cái ngọn đèn đó là người ta thấy người ta tránh mình đang cầm đi vậy nè bỗng dưng có cái người đi ngược chiều đụng nhầm ông ta cái văng cái ngọn đèn ra cái ông nói độ đuôi bỗng thấy đường sao ta đã cầm ngọn đèn rồi còn đụng người ta nữa cái ông kia ông bước lại gần ông nói anh ơi hình như anh mù không phải tôi đuôi đâu tại vì cái ngọn đèn mà anh cầm á, gió nó thổi tắt queo hồi nào rồi đó anh ơi chứ nếu mà anh cầm ngọn đèn sáng á, thì tôi đã thấy tôi đã tránh anh rồi nhưng mà vì anh cầm ngọn đèn gió nó thổi tắt queo mà anh không hay anh biết rồi anh đổ lỗi anh nói tôi mù chứ thật sự anh đuôi đó thì câu chuyện trong cái tắc công án đó thì sư Phật quan muốn gửi gắm cho đệ tử của mình và gửi gắm cho chúng ta điều gì chúng ta bất giác vô minh tối tâm mê lầm giống như người mù vậy đó phải không quý vị mà hôm nay mình được cơ hội thầy bạn thiện tri thức thắp đèn trao cho mình thì cái điều quan trọng đã thắp trao cho mình ngọn đèn rồi thì quý vị phải giữ ngọn đèn sáng nhưng mà mình để cho ngọn đèn nó tắt queo thầy bạn thiện tri thức là người trao truyền ánh ánh sáng của trí tuệ cho mình qua việc truyền trao chánh pháp giúp cho mình hiểu biết qua lời Phật dạy để phát triển trí tuệ của mình mà mình không có phát triển cái tuệ giác đó không thắp sáng niềm tin không thắp sáng trí tuệ nơi mình mà mình để cho cái ngọn đèn đó tắt queo nghĩa là nghe học xong rồi bỏ qua một bên hay nói một cách khác người ta y giáo phụng hành còn mình y giáo để dành để dành đó mà không thực hành theo thì giống y hệt như anh chàng mù cầm ngọn đèn do bạn do thầy trao cho mình mà mình không biết giữ cho nó sáng tắt queo đụng quý vị ơi đụng cái gì đụng duyên đụng cảnh ở giữa cõi đời này cái phiền não một đống tại sao tôi tu học phật pháp tôi biết làm lành lánh dữ tôi biết hết trơn mà tại sao tôi gặp hoàn cảnh khổ đau như thế này tại vì chúng ta thiếu ánh sáng của trí tuệ cho nên đường quang minh rộng lớn mình không có chịu đi đức phật dạy rằng một đường danh lợi ở thế gian là con đường sanh tử luân hồi nhọc nhằn gian khổ phiền não khổ đau vậy mà mình cứ lủi đi con đường đó mà ngài chỉ cho mình con đường phật đạo thênh thang rộng lớn vậy mà mình không chịu đi cho nên người ta có một câu nói rằng thiên đường hữu lộ nhân giai đáo địa ngục vô môn hữu khách tầm cái cửa thiên đường rộng mở mà chịu đến mà cái cửa địa ngục đóng chặt chen chút chui vào đó quý vị ơi có đúng vậy không quý phật tử do đâu vậy thiếu trí tuệ vô minh mê lầm cho nên chúng ta mới lầm lũi đi vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp hôm nay có đủ duyên nghe học chánh pháp nương vào ba cái phương pháp để giúp cho quý vị phát triển trí tuệ lấy đây làm gia tài của người tỉnh thức lấy đó làm gia tài của một bậc giác ngộ của bậc thánh nhân đó chính là văn tư và tu hàng ngày nghe học chánh pháp để có được sự hiểu biết đúng đắn rồi suy nghĩ tư duy đúng đắn để phát triển được niềm tin kiên cố soi sáng chính mình và chọn lựa con đường đúng đắn để chúng ta đi một đường danh lợi thế gian một đường dẫn đến niết bàn cao xa là người đệ tử phật đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân chứ tham danh lợi ở cảnh trần đạo màu giải thoát ân cần dồi trao đi với vị xin hỏi quý phật tử đã sáng suốt chọn cho mình con đường lý tưởng để đi chưa có chọn chưa quý vị ở ngoài kia đường đời trăm dạng nẻo quý vị ông đi đi vô chùa là biết rồi ha là chọn con đường gì chọn con đường tây phương chọn con đường niết bàn chọn con đường ta gọi là phật đạo đi theo con đường mà đức phật dẫn lối con đường này tràn ngập ánh quang minh thấy rõ ràng rồi đi cho đúng đường nghe quý vị đức phật nói con ơi quẹo phải nghe con ai quẹo trái kệ họ con quẹo phải vì con đường quẹo phải đó mới đi tới đích nhưng mà chúng ta thấy người ta cứ quẹo trái người nào cũng quẹo trái đa số là quẹo trái cái không đủ lòng tin nơi phật phật kêu quẹo phải không không chịu quẹo phải quẹo trái liền đi tới đích được không quý vị không quẹo phải quẹo trái ý con muốn nói điều gì vậy đức phật dạy chúng ta ai làm những điều sai trái xấu ác kệ họ họ quẹo trái kệ họ nhưng con đường để đi đến niết bàn ăn vui giải thoát con đường phật đạo đó là phải quẹo phải làm những việc tốt lành phải đúng thiện phước nhưng mà chúng ta có nghe đâu và kêu quẹo phải mình quẹo trái cho nên mình về không tới đích mà càng đi càng xa sai một ly xa cách ngàn dặm luôn quý vị mong rằng quý phật tử đầy đủ chánh tri chánh kiến đó cũng như tránh tư duy để thực tập đi trên con đường mà Đức Phật dẫn lối lấy Phật làm bậc đạo sư sáng suốt hướng dẫn chỉ đường cho mình đi nguyện đi theo con đường đó và huynh đệ chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau nơi liên trì hải hội thế giới an lành nơi đây thì toàn là các bậc thượng thiện nhân các hàng bồ tát không à cùng thượng thiện nhân tu tiến không lùi y bản nguyện tùy duyên trở lại được không quý vị và cúi đầu kính lại từ phụ xót thương khai lối mở đường tiếp đưa cho tất cả nhân giả chúng con là những chúng sanh ở trong cõi ta bà đau khổ từ vô thị kiếp do điên đảo mê lầm chẳng rõ bản tâm cho nên quên mất cố hương của mình đi mãi giống như người lữ khách không biết lối về hôm nay được đức phật đã soi sáng cho con thắp sáng ngọn đuốc dẫn đường chỉ lối cho con là bậc đạo sư sáng suốt nữa lại tình nguyện dẫn đường cho mình thì kính mong sao toàn thể quý phật tử hãy tạo cho mình có được hai loại gia tài cao quý dù cho chúng ta còn sống ở nơi đây nương vào cái gia tài đó sẽ giúp cho quý vị làm giàu hưởng phước báo ở giữa cõi đời này ngay trong hiện tại đó là đạo đức và trí tuệ ở đâu có đạo đức ở đâu có trí tuệ là nơi đó có ánh sáng quang minh là nơi đó có an vui hạnh phúc dành nương vào cái gia tài đạo đức trí tuệ đó làm hành trang tư lương để ngài xả bỏ báo thân này tất cả quý huynh đệ chúng ta cùng hẹn gặp nhau nơi liên trì hải hội một thế giới an lành toàn là các bậc thượng thiện nhân các hàng bồ tát sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu về đó rồi thân thanh tịnh tâm không vướng mắc mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan cho hay người ở lạc bang chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời không có khổ đâu quý vị kính chúc cho toàn thể quý phật tử y theo lời phật dạy kiến tạo cho mình có được gia tài đạo đức và trí tuệ để sống bình an hạnh phúc hiện đời và cả tương lai a di đà phật